tiếng Trung, thích tiếng Trung, muốn có tiếng Trung trong thời gian ngắn nhất. Nhưng bạn quá bận rộn với công việc, bạn vừa phải đi học vừa phải đi làm, thời gian rảnh có hạn. Hay bạn không biết bắt đầu từ đâu, sách nào, phương pháp nào cho hiệu quả. Hiểu được điều đó, Alpha xây dựng một lộ trình dành riêng cho bạn. Bận rộn đến mấy cũng có thể giỏi tiếng Trung. Alpha cam kết phát âm chuẩn giọng Bắc Kinh 100%. Lộ trình cá nhân hóa, xây dựng dự án tiếng Trung dành riêng cho bạn, phù hợp với công việc, cuộc sống và mục tiêu của chính bạn. Chú trọng giao tiếp, nhưng cam kết độ HSK trên 250 điểm. Ngoài ra, khi đăng ký học tại Alpha, các bạn sẽ được Bảo lưu miễn phí các khóa học trong lộ trình Miễn phí toàn bộ giáo trình Nhận voucher giảm đến 50% các khóa học Giáo viên hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi để các bạn có thể đạt hiệu quả cao nhất Đặc biệt các bạn còn được tham gia vào cộng đồng tiếng Trung Alpha Thêm ngoại ngữ, thêm bạn, thêm cơ hội Hãy nhanh tay đăng ký trong hôm nay để nhận được voucher giảm giá đến 50% của Alpha